Vâng, chào mừng tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta đã quay trở lại với kênh hệ thống kênh YouTube kênh bán nhà quận cò Vấp, Tân Bình và quận 12 nha quý vị. Và trong video buổi à, chiều đẹp trời ngày hôm nay thì lại tiếp tục và gửi đến cho quý vị và mọi người khách hàng chúng ta với một căn nhà mặt tiền đường nha quý vị. Và căn nhà này thì à, được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và bốn lầu. Và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận cò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một căn nhà giá rẻ nha quý vị với diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 17m mét và được uh, xây dựng cũng là thiết kế có lên đến ờ, uh, 6 phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh nha quý vị với uh, thiết kế rất là đẹp theo phong cách uh, kiểu lên và căn nhà này thì uh, rất thuận tiện cho anh chị khách hàng chúng ta vừa mua ở và mua để mở văn phòng làm công ty và kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị một à, căn nhà xây mới và sổ hồng riêng cũng là sổ hồng chính chủ và công chứng ngay trong ngày nha quý vị và con đường của nhà mình là một con đường rộng lên đến khoảng 8 à, mét và một con đường thông nha gia đình mình chúng ta có thể là mua ở hoặc là mua cho thuê thì à, rất là tuyệt vời nha quý vị nhà mình là nhà một sẹc và một trục đây một con đường khá là lớn nha quý vị con đường này thì xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là thoải mái luôn và với căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây Bắc phù hợp cho những ai thực mệnh theo ông thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị và ở khu đây thì à, toàn những căn nhà lầu không thôi và xây dựng rất là đẹp nha một mẫu nhà với thiết kế phải nói là sang trọng và tuyệt vời nha quý vị và ngay đối diện của căn nhà chúng ta đây thì à, đang chuẩn bị là làm trường học nha lại với à, khu phố đây thì rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái này ngay sát bên của căn nhà chúng ta thì có gara ô tô luôn rồi đấy gia đình mình chúng ta có xe hơi thì à, để trong nhà cũng được hoặc là gia đình mình có thể là gửi à, gara xe hơi nha quý vị và căn nhà này thì đang có à, giá bán là chỉ với giá là 8 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha một căn nhà với một sạc và một trục ngay sát với lại mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu luôn cách mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu chừng cỡ khoảng 50m đi bộ mà thôi nha quý vị và nhà này thì được gia chủ xây mới và thiết kế lên đến một trệt một lửng và lên đến 4 lầu có công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy, gara ô tô, phòng khách phòng bếp và 6 phòng ngủ 7 nhà vệ sinh, có một phòng ờ, thờ và sân thượng ở bên trên nha quý vị. Đây với nhà mới rất là đẹp nha. Và một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời và đang có giá bán chỉ vẽ hơn 8 ờ, tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị. Nhà này thì ờ, gia đình khách hàng chúng ta mua ở hoặc là mua cho thuê thì rất là thuận tiện nha. Buôn bán cũng như là cho thuê mở c thì rất là tuyệt vời nha quý vị.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 với ờ, tặng một số nội thất bên trong không gian căn nhà mình thì rất là thoải mái luôn này căn nhà này thì ờ, do chính chủ đang ờ, cần tiền và đã giảm giá lên đến khoảng 1 tỷ đồng rồi giá trước là 8 tỷ 3 à 9 tỷ 3 mà nay chỉ còn lại với giá là 8 tỷ 3 thôi đã giảm lên đến 1 tỷ luôn nha quý vị cho những khách hàng nào quan tâm và muốn sở hữu ngay căn nhà này thì xem được sơ qua video bên kênh nhà đất bên em thì liên hệ ngay để sở hữu ngay cho mình nha quý vị một căn nhà mặt tiền đường thông thuận tiện gia đình chúng ta vừa mua ở một kinh doanh buôn bán nha quý vị ở khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, không gian khu vực đậu gara ô tô này khoảng này thì à, đậu được xe hơi từ 4 bãi chỗ luôn nha quý vị Đấy, và bên trong thì chúng ta sẽ có không gian khu vực phòng bếp của căn nhà mình thì ở ngay khu vực cầu thang sẽ được gia chủ thiết kế với um, à, những các cái tủ âm tường này đây những các cái tủ âm tường và những cái chất liệu gỗ là gỗ à, sồi nha quý vị Khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ có cái phòng vệ sinh và có không gian phòng bếp, khu vực nấu nướng đằng sau căn nhà mình. Đây với một mẫu nhà phải nói là xây dựng khá là đẹp nha. Ngang 4m2 và độ sâu là 17m, nhà mặt tiền đường thông. Thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa mua ở một kinh doanh, mua buôn bán thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Và giá bán thì giờ chỉ có 8 tỷ 300 triệu đồng thôi. Và còn thương lượng nha. Nhà này thì à, có lên đến 6 à, phòng ngủ chính và một phòng thờ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 Căn nhà này thì à, gia đình mình chúng ta mua ở cũng được mà mua cho thuê thì cũng có thu nhập nha. Với 6 à, phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh. Có một phòng thờ và sân thượng trước sau như quý vị. Trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình này. Đấy, với hệ thống là đèn chùm, đèn led và đèn chiếu sáng như căn nhà mình nha quý vị. Ở đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh ở trong phòng luôn và được gia chủ là tặng tủ này và có điều hòa luôn nha lại có phòng vệ sinh khá là rộng đây với một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời ngang là 4m2 và độ dài 17m nhà thì ở nhà một sẹt và nhà đường thông gia đình à, khách hàng chúng ta mua ở hoặc là cho thuê thì cũng có thu nhập nha quý vị Đấy, với à, ngay sát bên với lại cả à, siêu thị uh, MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan Huy X nha và gần với lại khu vực công viên Làng Hoa và chợ Đông Tây. Đợi với à, ngay sát bên gần với lại cũng như là nhà thờ Thạch Đà như quý vị. Di chuyển khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 nha. Nhà này thì à, rất là nhiều lầu nha quý vị. Thì em đi bộ lên thì cũng hơi lâu chút. Đợi thì gia đình các nhà chúng ta xem sơ qua về căn nhà cũng như là cái không gian thiết kế bên trong cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình và muốn mua thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em khi xem được video nha quý vị. Với sàn thì à, được gia chủ là lót uh, uh, sàn gỗ rồi. Đấy, và có điều hòa này bên trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao và hệ thống là đèn chùm nha. Đấy, với vệ sinh thì khá là rộng luôn rồi. Đây, rất là thoải mái nha. Và có cửa là cửa gỗ căm xe này. Đấy, và có tặng tủ nha, được gia chủ tặng thêm tủ, quần áo. Đây, với tặng thêm rèm cửa nha quý vị. Đây là phòng ngủ ờ, số 4 Phòng ngủ số 4 bên trên nhà quý anh chị Khá rộng luôn Với nhà mặt tiền đường thông và vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được nha quý vị Đây thì ờ, chúng ta sẽ có ờ, phòng vệ sinh Có phòng tắm đứng Vòi tắm hoa sen Đây với phòng tắm đứng và vòi tắm hoa sen như quý vị cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ cam xe rất là chắc chắn và bền rồi Nhà này thì ờ, thích hợp cho những ai mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty hoặc là mua để cho thuê thì ờ, rất là tuyệt vời. Với giá bán thì chỉ có 8 tỷ 3 thôi. Đấy, và còn thương lượng mạnh nha. Tuy là 8 tỷ 3 thôi nhưng mà hơn 7 tỷ là chủ nhà cũng bán rồi. Đấy, và nhà mới có sổ hồng riêng, công chứng ngay trong ngày luôn nha quý vị. Và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho gia đình mình. Những ờ, vị khách mà đang ít tiền thì có thể hỗ trợ ngân hàng thêm. Dạ, và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 5 và số 6 Di chuyển lên bên trên đây nữa thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau Một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp Và rẻ nhất đường thông 8 tỷ 3 còn thương lượng nha Ngang 4m2 và độ dài 17m Thiết kế rất là tuyệt vời nha quý vị Đây trên đây có cửa này Cửa rất là rộng và thoáng luôn Đấy với giá thì à, chỉ có hơn